chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người Hôm nay thì chúng ta lại không tiếp tục quay trở lại con đường tấm lòng vàng nữa Và hôm nay thì uh, có một cái rất là đặc biệt ở trên này Nên là cái con đường tấm lòng vàng phải hoán lại quý bác anh chị ạ Và đặc biệt như thế nào thì uh, Giang cũng uh, xin uh, giới thiệu cho quý bác anh chị biết thì uh, Trên bản hàng trắng lư con đường tấm lòng vàng hiện tại Giang đang làm uh, Có một cái uh, sự kiện là đám cưới của một người uh, anh ở bản hàng trắng lư là con à, gái của anh là đi lấy chồng nên là hôm nay là gia đình anh là có mời thì là tất cả cả bản phải đi ăn cưới đâm ra là con đường tấm lòng vàng thì là mình phải hoãn lại một ngày chậm lại một ngày Đấy, là mong quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người là thông cảm và qua đây thì Giang cũng muốn là giới thiệu cho quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người biết về cái đám cưới, phong tục đám cưới của người đồng bào Hâm Mông ở trên huyện Mù Căng Trải à, Nói uh, riêng cũng như là người đồng bào Hâm Mông Ờ, khắp mọi miền tổ quốc nói chung xem có điểm gì đặc biệt và khác so với các nơi khác ấy và bản thân Giang thì cũng à, đi giúp đồng bào Hâm Mông rất là nhiều mà nói về cái quay à, đám cưới thì Giang cũng chưa à, quay cho các anh chị cùng xem và biết là hôm nay là Giang muốn là à, quay ghi hình lại cho các anh chị cùng toàn thể mọi người biết về đám cưới này như thế nào nhé có gì lạ và bà con ở trên này thường thường là chế biến những món ăn nào à, nó ngon hay là có gì đặc sắc mình sẽ giới thiệu cho mọi người và bộ trang phục của người, con gái hâm mông trên này đi ăn cưới có khác người con gái hâm mông ở nơi khác không thì à, xin mời quý ba anh chị à, cùng theo dõi video nhé tại thì giang đang vào à, bên nhà gái nha quý ba anh chị nhé và theo như giang được biết thì à, mọi người ở trên này là đám cưới thì mình tổ chức ở bên nhà gái trước sau đó thì ngày hôm sau mới tổ chức bên nhà trai cơ thế đâm ra là là là không không phải tổ chức một ngày như ở dưới xuôi mình là nhà trai và nhà gái đều tổ chức một ngày khoảng 10 giờ thì là đón dâu nên là có cái gì nó, nó rất là đặc biệt lạ một chút chào anh đây là trưởng thôn đấy là mình giờ xuống dưới này mình sẽ ghi hình cho mọi người cùng xem đây là cái ờ, khu vực nhà gái nhá, khu bác chị nhá thì ờ, từ đây nhìn lên phía quả đồi bên kia qua quả đồi bên kia là cái bản hàng trắng lừa mà nơi mà Giang đang ờ, làm con đường bê tông ấy thì ờ, chạy xuống quốc lộ 32 này Thì bản này nó tách ở phía dưới và phía trên nữa Ơ ờ, Chào chào em nhá Thì đây là khu vực nhà gái em tổ chức Của ban chị nhân đây Thế là nằm ở trên bản bên kia à, Mình đang làm đường thế này thì nhà nhà gái Đang uh, nấu món ăn Bây giờ mình sẽ xuống dưới đó để xem Là mọi người Nấu ăn có những món gì ẩm thực ở trên này và phong tục đám cưới của người đồng bào Hơ Mông ở trên này có cái gì lắm khác biệt hay không và lạ không so với những đồng bào không mông khác ấy mình cũng không rõ được thì cũng nhìn rất là đơn sơ đấy khi bước vào cổng nhà gái thì mọi người hôm nay sáng sớm này chắc là đang uh, chuẩn bị uh, dọn dẹp cỗ bàn ô chào em đấy bí thư rất là chịu khó ồ oh, ở đây cô giáo dê đây cô ba anh chị ơi à. cô giáo dê hôm nay rất là chịu khó xuống để để, để quét dọn đấy phụ giúp đám cưới à dạ cũng vâng rất là nhiều người hỏi là cô giáo dê lấy chồng chưa <laughs> Xong là bảo anh Giang tán đi yêu cô giáo đi Sau đợt này em sẽ có chồng anh À đấy Nói đùa vậy thôi chứ cô giáo dê là có chồng con rồi Không có chồng con là mình cũng tán yêu đấy Hôm nay bao nhiêu mâm? Tổ chức bao nhiêu mâm? 60 mâm anh ạ 60 mâm à? Vâng Ờ Cái phong giảm này là mình cũng phải uh, thuê hết chứ như nào? À mình tự làm hết à? À không phải thuê đúng không? À, là cái bàn ghế này mình tự thuê bàn ghế này là Lần cũng là À. Thế khu vực chế biến món ăn ở bên trong nào? Ở à, phía này à? Đúng ờ. Vâng, dạ bác nhé. Vâng vâng. vâng, vâng. Giờ mình vào phía đằng trong xem có cái gì. Ở bên này à? Ờ, phía này đúng không? Vâng, vừa từ nhá. Ồ, đang làm món gì đấy? <laughs> gà quay. À, gà quay à? Ồ, đây là món gà quay, các gì ạ gà chiên giòn gà ừ, chiên giòn đúng không chảo dầu rất là sôi to luôn này siêu to khổng lồ siêu to khổng lồ thế cái chỗ này là món gì đấy ở trong cái nồi sốt vang sốt vang à ờ ừ. có món sốt vang đấy mọi người à đấy ui rồi sốt vang bò hay là gì đây sốt vang bò à đây à có ngon luôn mọi người này là sốt vang này gà này Chứ còn trong bên này Biết bên kia nữa Bên kia nào? Đấy, sang bên kia rồi oh. <laughs> trong kia thì là món chiên này sốt vang này còn phía bên này thì mình cũng chưa biết là có món gì nữa mình ra xem ờ phải chứ được à ừ, sao lại hòm này là để bên này à chào mọi người nhá ấy là thợ hàn đây trang này thợ hàn đây Ờ, cho anh ạ. Ờ. Ừ. Đấy nhé. Ờ, đang chuẩn bị thôi. À, đang chuẩn bị à? Vâng. Thế là cô dâu đâu? Đâu là cô dâu? Cô dâu ờ, chưa chưa chưa chưa đúng không? Đang trang phục. À, thế đây là bạn của cô dâu đúng không? Bạn à. Ừ. à thế à? Đây là cái uh, món cưới này mọi người có thể để phong bì ở đây. thế là mình mình thuê chứ cái bàn này mình thuê về chứ. Ừ. À? Nhà, nhà. Em, em mình em mình có, nhà em trai có. À được. à à. ở đây là ảnh cô dâu đúng không chú rể đúng không dạ. chú rể có ở xa nhà xa ở tận uh, ờ, mục khương uh, dịch dịch chi mà à thế à ừ, xa, xa nhỉ gần uh, ừ. bên trung quốc kìa ừ, thế à à giáp giáp biên luôn đấy giáp biên luôn phía này này đang đang tổ chức làm món gì đây có món gì hay không món món món hay đi, anh quay đi giới thiệu anh xem nào đây, đây. xem mời anh đi giới thiệu cho đồng bào hông mông hay ăn món gì trong ngày đám cưới cái này cũng rất là xa em nhé rất là xinh gái này con gái hâm mông xinh gái luôn các bạn oh. món này món món lồng à chào anh em nhá chào các bác nhá ừ, chào anh Giang oh. có món gì nhiều đấy thịt nướng này ừ, xương hầm xương hầm này thịt xào thịt đây là lòng đúng không lòng lợn đúng không vâng đây là thái lòng còn cà chua này thì vào món gì cái này là xào xào ờ, xào vào Thảo đấy à? à hôm nay Hồng hôm nay à, làm à, ấy đây bạn Hồng là bạn đi làm đường hôm nay để về thể hiện làm à, món ấy đây vâng. Thái cái này là nguyên mình mổ hẳn nguyên món lợn là hay là mình đi mua mình uh, mổ một con là mua một con về à đây à vâng. mổ một con là mua một con mổ rất là nhiều món luôn còn này nữa còn nồi bên này nồi gì đây nồi canh canh canh à vâng, canh. Ờ thế là nếu mà dạp này là mình bắt không hết rồi mình phải dồn hết mấy nhà này đúng không được mỗi nhà khoảng tầm hai mươi mâm mười lăm mâm à đây à đây à Ồ, quá vui luôn tôi mà người rất là không khí anh cứ quay nha. anh ăn thử không ạ Đúng là không khí trên này rất là nhịp vui bà con ở trên này dọc kia để tổ chức và lễ chính bây giờ thì uh, sớm sớm mà đây là món ớt đây cái món chính là mọi người chỉ ăn thịt lợn này đây à, là chỉ có nó nướng này chả này gào lắm rồi ba rất là ngon cái ờ, <laughs> này thì nồi canh rất là bự luôn này to luôn nhiều à đây là cô dâu đúng không ở phía bên này thì là cô dâu đang đang chuẩn bị mặc quần áo nhưng mà cô dâu mặc quần áo này thì hỏi anh báo một chút là cái áo này là áo chuyên ra để để để để, để, để vâng. rước dâu hay là cái vâng, ngày bình thường cũng mặc được để làm không tức là ý đang nói là hỏi ấy Đây, hỏi có nghĩa là cái ngày đám cưới mình mới mặc hay là ngày bình thường mới mặc cũng hay đám cưới mà. để đám cưới này đi chơi tết chơi tết cũng à, mặc cũng là một bộ như này hết à đây à nhưng mà hoa văn khác nhau à có nghĩa là hoa văn của một cái áo này khác nhau à. nó mình lo lòng thì mình mà các ông mà cô dâu tên gì quên mất rồi nhỉ hoa hoa hoa à nay bao nhiêu tuổi cô dâu ấy 16 sáu à ôi à cô dâu 16 tuổi uh, đi lấy chồng rồi à, mọi người ạ ở trên này thì uh, thấy đồng bào nói là 13, 14 mà không đi lấy chồng 16 là ế không phải đâu phải không? sắp được 18 ạ À 18 đúng không? Thế vậy thôi 18 ờ. rồi sinh. Từ nhỏ 8 tuổi thì mới học qua về, về hay rồi Lấy chồng ở tuần đâu em ấy? Lào Cai À là tuần Lào Cai cả Mường Khương à? Thế nào? Ồ rất là xa luôn Một vùng giáp biên đấy à. Khoảng mấy giờ thì mình rước dâu mà nhà trai đến đón mẹ ờ, mình ấy Nhà trai cũng ở đây mà À nhà trai cũng ở đây luôn à? Vâng. Tổ chức ở đây luôn đúng không? Ừ. Nhưng mà sau đó thì ngày hôm sau thì mới mới lên nhà trai à? Đúng À. Ừ, mai về nhà chồng thì mình lên đấy lại tổ chức một ngày nữa đúng không? Ừ. Con nào chí thông Nếu à? cô dâu quen được anh chàng ở xa nhỉ? Làm nào mà quen được nhau? Hỏi à, cô dâu một chút à, à chuyển tình online và là con dâu quen quen uh, chú rể ở trên uh, facebook online mình cũng uh, hỏi qua một chút để giới thiệu cho mọi người biết thôi đấy trang phục của cô dâu cũng rất là đẹp có một trang phục là đi chơi này một trang phục là đi ăn cưới này và một trang phục là để ngày rước dâu là hoa văn họa tiết khác nhau theo như cô giáo dê vừa vừa nói xong <laughs> chỉ biết như vậy thôi không, không là một chút nữa thì mọi người tổ chức hôn lễ hay như thế nào có cái gì thì mình lại tiếp tục ghi hình cho mọi người cùng xem à có cái mũ dạ, này nữa à? à mũ đội lên đầu đúng không từ phía bên nhà cô dâu thì cũng anh chị nhìn ra phía bên này có một cái view khá là đẹp luôn này. mình có thể nhìn thấy cái à, hồ gọi là hồ 4 ở trên à, trên một con trải thuộc xã Phong Mang ấy, cũng anh chị nhá mình hay gọi khá là đẹp luôn buổi sáng mọi người thức dậy mà được ngắm cái cảnh hoàng hôn này mặt trời mọc hay lúc mặt trời lặn hay những cái cái à, thử dụng bậc thang mà của đồng bào trên này này gần đây ấy thì rất là đẹp luôn hàng năm thì à, bà con à, ở khắp mọi miền tổ quốc như là trong và ngoài nước ấy đến đây du lịch khá là nhiều luôn các vâng anh chị ạ hiện tại thì cũng gần hơn 10 giờ rồi à, mọi người thì đang bắt đầu là sắp xếp là chuẩn bị những cái à, món ăn ra bàn cũng như là khách khứa thì cũng đã, đã đến dần các vâng anh chị ạ trong mình mâm cỗ người đồng bào thì à, nãy mình cũng đã vào mình quay qua cho mọi người cùng xem rồi thì ở đây thì hiện tại mọi người đang sắp xếp rồi thôi thì là có món ờ, lợn xào ớt này măng chua này món nướng này và món này thì mình thấy là như kiểu món nem ấy chua chút rau thơm hoa quả do là chưa sắp xếp xong được nên là mọi người cũng chưa ấy được và trên này thì ờ, không không đủ chỗ ấy, nên là mọi người là à, mình không có cái ờ, chỗ chính để có thể là tổ chức mà bà con này là ăn ở trong nhà cũng có ở phía đằng ngoài hiên có và trước cửa nhà bên này thì là cũng có nói chung là rất là nhiều ở phía bên kia bên cạnh nhà nhà dâu là nhà gái ấy. người ta cũng tổ chức kéo dài ra bên này và anh em bà con bên này là người là à, khá là rộng nó hôm nay là có 60 mâm thôi anh chị ạ à. kéo dọc hết trong này này từ bên kia và trong nhà ngoài thì là như nhau cả cái bên này là trong cũng là trong bên là trong này cũng có đầy đủ luôn nhá các anh chị nhá đây người sắp xếp hiện tại là mình chưa chưa để chuẩn bị đón khách trên này thì bà con là không không như đồng bào kinh là hãy làm cái dạp không chính ở đây này để có thể là cô dâu chú rể bên nhà trai nhà gái lên phát biểu cũng chưa thấy cũng chưa hỏi nếu là có hay không nữa nếu mà có thì mình sẽ hỏi nếu không có con đường nhỏ nhỏ phía bên đường này thì là phía bên nhà gái để đón khách đi vào các anh chị có một cái con hẻm nó nhỏ nhỏ này thôi qua một cái cổng nó nhỏ nhỏ này để, để đi vào nhà gái Ở nhà gái có một cái view khá là đẹp luôn các anh chị ạ <laughs> buổi sáng mà mình thức dậy mà uống một cốc cà phê dưới này thì vâng vâng vâng vâng vâng vâng anh đang về là không được đâu đâu chưa ờ, <laughs> về tí là đi tìm không <laughs> ok ok đấy mọi người là có thể nhìn ra này phía này là đấy là những chỗ mình đứng bên kia đây cái view khá là đẹp luôn nó là là là cái view mà nhìn ra ở phía bên kia rất là đẹp Listen and sing your name Em đợi khách cho nó thôi Tầm 10 giờ bà con này cũng đến dần hơn như đâu đi bộ Chào chú nhá Chào cô Ở vâng, bên trong này là các anh thanh niên là đang à, chuẩn bị chặt thịt gà Các anh chị nó là chiên đây này Chào Chiên rán giòn luôn Quá tuyệt vời Chú không khai bao giờ ai làm kia nhỉ cả ờ, dán cái FC luôn có nghĩa là trước khi mà đồng bào trên này có một cái phong tục lạ là mình đốt phong bì vào đây để ờ, mừng cô dâu chú rể ấy là phải uống một chén rượu Người nó hơi hẹp một chút Ồ. Một chén thôi đúng không? Hai chén, hai chén Hai chén á? À? Phong tục là phải hai chén Hai chén à? Ờ, dân, dân tộc luôn là phải hai chén Uống chén này chưa vào mâm cỗ mà đã ngủ ngoài chén này tí nữa rồi đây chén Ôi à. này đã ừ wow. À. Ôi, hai chén cũng ba triệu rồi này thì tí nữa vào mâm cỗ à, chắc thì uống được một chén là say rồi không sao là ờ, cái phong tục của mình cũng uh, giới thiệu luôn cho các bạn chỉ biết là như vậy chưa vào mâm cỗ đâu nếu mình đúc phong bì ở đây mọi người <laughs> hai chén Ôi hợp Cởi nha Ôi hợp bác nhá vâng. Ồ Vậy thôi chứ ờ, Sáng mà mình chưa ờ, uống gì ấy trên này nó cũng có nhiều phong tục rất là hay và lạ mình cũng muốn giới thiệu cho tất cả mọi người cùng biết thôi nước phong bì ở đây thì mình uống hai chén và tí nữa bây giờ mình mới vào ăn cỗ sau cơ hiện tại thì uh, mọi người cũng đã bắt đầu là đến dần để chuẩn bị uh, cái buổi tiệc uh, đám cưới ngày hôm nay các anh chị ạ nói chung là mọi người xếp rất là đông luôn từ phía đằng à, bên ngoài kia đi vào nhà cô dâu ấy đây là các cô các bà các anh các chị các bác Đang xếp vào chuẩn bị để vào mâm à, cỗ bên trong còn phía bên ngoài này thì đa số là các em là là phù dâu ấy phù rể phù dâu ấy là là bạn của cô dâu này rất là nhiều gái nữa, con gái ở đây là mọi người đây là bạn bạn của cô dâu hết đúng không vâng à, à, thế là ai ai còn đi học ở đây không hay là nghỉ học hết rồi nghỉ hết rồi vâng. không không ai đi học à có mà thế em còn đi học đúng không em có em đang học, học lớp mấy rồi hả năm nay lớp 11 rồi dạ 11 à vâng tên là tên là gì giới thiệu nào giới thiệu từng người mới nào <laughs> 204 Ê, sao thằng này sao chó À sao họ mua 204 hai k tư Không phải các bạn Không phải đâu Thằng này sợ ấy Thằng này sợ ừ, ờ, Không thế phải đâu Thằng dạ. đó Thật đấy rồi bố em thôi ừ. Thằng cô dâu đang học 11 Thế có người yêu chưa? À, rồi ạ à, Thế đâu thế à? có người yêu rồi mà mọi người Anh nào mà muốn làm à, làm rể người hâm mông có thể lên đây gặp các em trên này này giới thiệu ờ, cho mọi người cứ giới thiệu đi giới thiệu mọi người tên gì cái này là cô dâu rồi đấy là cô, cô dâu giới à. cô dâu tới không trực tiếp với người bạn nghe cô dâu giới thiệu cơ nhưng mà này em tên là gì là gì hay như nào không biết được đâu số điện thoại của em bao nhiêu để cho mọi người biết không ờ, Hả? làm gì cái kia không có số điện thoại à bạn bạn bạn cứu nè bạn cứu nè à hả em có số điện thoại không anh vợ chưa không anh đang anh ờ, hỏi là em có số điện thoại không nếu chưa có uh, số điện thoại thì uh, có thể đọc cho mọi người biết số điện thoại liên lạc với em yeah, anh nào mà chưa người chưa yêu, có người yêu, yêu em nhỉ? đấy đấy <laughs> như anh nào mà muốn làm rể người hâm mông trên này này ừ đúng rồi yeah. nhưng mà um, ừ, quen rồi thế yeah. vâng ôi rồi em đọc cho không ừ. Ồ, con, con gái ở trên này xí hổ rồi Không, Con đến tám rồi mọi người ạ 0397 16823 ừ, Ồ Rồi Mình nghe cũng không rõ đâu mọi người Nếu như mà anh nào mà muốn làm gì con ờ, trên mông này có thể gặp em Em gì nhỉ quên mất điều đấy Mọi người nghe em biết này để có thể liên lạc với em ấy qua số điện thoại này em Đúng vừa vừa rồi, làm xong làm rẻ mẹ em nha đấy nhá cô ba anh chị nha để mà em nói như vậy còn rất là nhiều em luôn mọi người nhá để mình xem nào em nào mà chưa chồng à quên chưa người yêu để mình sẽ trò chuyện cùng để hỏi giới thiệu cho mọi người biết đám cưới đồng bào trên này vui như thế nào Hả? hả? hey. À, kín xong chèn đâu mà này Ô vào đấy gửi phong bì phải uống hai chén trước Xong rồi mới được vào mâm cỗ cô ạ Dạ không làm đâu ừ. Hôm nay đi là cả nhà đi hết, nghỉ hết cả cô chú Thao là để đi ăn cưới hết mọi người nhé Cái này rất là đông rồi, mọi người đang xuống khá là đông luôn Tí là kín mít luôn đấy, cái à, con đường này, dọc con đường này Thật sự là một cái sự trải nghiệm nếu mà cũng anh chị nào mà mọi người lên đây có thể trải nghiệm được cái à, đám cưới người đồng bào trên này này nó vui như nào và các cháu nhỏ rất là xinh gái luôn này đấy sau này lớn lên là đi lấy chồng hết thôi đấy đây là công an viên này mặc rất là đẹp trai nhìn như, như như chú rể hả cái gì mà say <laughs> đâu uống đâu đấy bà con chị em xuống hết dần đi và vào mâm dần đi người vào dần đi em phải đến 11 rưỡi một rưỡi ừ. ồ Đây thì bên nhà gái đang thông báo là chuẩn bị là vào mâm cỗ chính của anh chị nhá Thì mọi người bắt đầu là đang xuống dần Rất là đông luôn Đấy những cái hình ảnh này phải nói là Nghe đám cưới phải nói rất là vui đấy Trên này mà bản thân mình cũng là được dự à, đôi ba lần rồi Nhưng mà ở nơi khác ấy Ở vùng khác Và ngày hôm nay thì là mình sẽ dự ở đây Là cái lần đầu tiên Trên này rất là nhiều con gái xinh luôn đấy mà Thế cô bé này rất là xinh đấy. Và bắt đầu mọi người sẽ xuống dưới này để ờ, thông báo Bắt đầu mình sẽ vào trong đó để ăn cốt chính Và có những món gì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cùng biết Và có em nào xinh xinh thì mình sẽ ờ, giới thiệu cho các anh nào mà vẫn đang độc thân này Và cũng anh chị nào mà mọi người mà muốn làm rể ở trên này Dễ xuôi lên trên này có thể liên lạc và lên trải nghiệm thực tế trên này đám cưới đồng vui lắm kín luôn mọi người con đường này vào chuẩn bị đúng không hơi đông hơi kín đường ồ đấy cháu nào cũng má đỏ hồng hồng này này đi ăn cưới này cầm trên tay phong bì này ô đây này đấy thấy không rất là đông luôn ô như kiểu xếp hàng ấy à, Một người vào đây gửi phong bì là một người phải uống hai chén rượu đấy. Ba chén mà. Ba chén nhá. Ôi nhiều đấy á. Đấy á? Ồ. Cả cha cả gái đều là phải uống hết à? Thế như nào? À, trái trai uống hết à? Tức là cả, cả trai gái hôm nay là cũng hết. À? Thế ví dụ những cái cháu nhỏ nhỏ này cũng phải uống không? Đúng rồi Ui thế à? Đông vui nhỉ? Cái là là, là, là mới vào gửi phong bì ấy. Người mà vào bắt đầu uống rượu. Anh què, đã thấy rõ. Người phong bì là bắt đầu uống rượu mọi người vào uống rượu đi uống rượu đi Đúng rồi em này có phải uống không? Uống một bì ấy, con gái này Mọi người có phải uống không? Uống hết Uống hết à? Vâng con gái trên này cũng khỏe nhỉ Anh đi uống đi dạ. Anh á Anh, uống rồi mà Anh uống rồi đấy Em hỏi mọi người thôi Thế thì uh, chắc phải mất cả buổi Thế vì vào đến đây là Một người phải uống hai chén rượu rồi gửi phong bì đây Nên là khả năng uh, thời gian khá là dài đấy Để ờ, vào bữa tiệc phong tục bà con ở trên này là hầu như nhà nào cũng như nhà nào mà bắt đầu mọi người uống xong hai chén ở đây và gửi phong bì ở đây thì mọi người bắt đầu sẽ vào từng mâm cố một xếp đầy trong đó đây là bố của cô dâu ấy 야, 샌드가 돼. 야, 이 로가. còn uh, các em xinh gái đâu mọi người đấy chị bé nhỏ đi à, cưới bạn mình hoặc là chị gái này trên tay uh, còn song bì Thank you. đây thì uh, mọi người đã ngồi hết vào mâm nhà các anh chị nha đây. rồi rồi rồi mọi người cứ uống tự nhiên đi rồi rồi rồi đây là bà con đã bắt đầu ngồi hết vào mâm rồi cứ cả chị em phụ nữ này đây mâm cơm à, với rượu thì uh, hiện thì đầy đủ là món rau thơm này thịt gà chiên này món này món uh, đậu của bà con trên này lợn này luộc này nướng này rồi này và sốt vang này và cái món chua chua đấy rất là đầy đủ luôn đây là bà ngon người khá là đông rồi đông còn phía bên ngoài nó đang vào chỉ là do mọi người trên này là hơi chật nên là mọi người là phải xếp theo hành lang ơ ờ, anh cứ dùng đi tí em dùng rồi rồi rồi mời mọi người đó xin mời mọi người đấy không khí rất là vui xếp cả bên này nữa bên kia là hơn 10 mâm đấy anh chị nhá phía làm trong nhà ấy mọi người đầy đủ hết rồi mình cũng sẽ chuẩn bị vào ăn cơm vui của mọi người phía bên trong này thì là các cụ này bác là ngồi bên trong này thanh niên là chủ yếu là ngồi bên ngoài chị em nhìn mọi người ai cũng phấn khởi gái thì mình xin gái này phía bên ngoài là bây giờ vào xếp dần ăn dần bà con mọi người đến gửi phong bì là cứ hai chén rượu trước theo đầu vào mâm sau phía bên này nữa bà con thì bắt đầu vào dần bên này phía bên này thì hầu như là bạn của cô dâu hay sao ấy mình thấy bạn cô dâu hình như xếp bên này nhiều đây thì bên này thì à, con gái rất là nhiều thì bên này là chị em phụ nữ này Những ờ, bạn trẻ là bạn của cô dâu này nó đang ngồi bên này hết bạn của cô dâu rồi này bên này là hầu như là các em ngồi bên này trẻ là bạn có con dâu phía bên này nó hơi tối một chút mấy anh chị ạ phía đang trong nhà thì là các uh, bác các cô các anh các chị người lớn là người ta ăn ở trong nhà phía bên ngoài này thì là hầu như chị em dùng đi mọi người dùng đi tí nữa anh đến chúc mọi người một chén ờ, ok mọi người bọn em uống luôn á có để rót ra Wow, ra ra là một chén Một gái hâm mông trên này mình cũng xin giới thiệu luôn Cứ ba chị mà mọi người biết là cũng rất là khỏe luôn mỗi lần mình lên ờ, trên này là mình uống là, là, là thua chị em phụ nữ trên này đâu à? ờ, mời em một chén nhá nào nào mọi người mời chén đi hôm nay mừng đám cưới cho cô dâu chú rể nhá chúc mừng trăm năm hạnh phúc nhở nào à, mời mọi người mời em ok thank you thank you đấy mà nào cũng xinh gái bạn cạn ly nhá thấy à nặng lắm ok thank you bắt tay trái gần tim tay trái gần tim nhá còn tí lên hát mọi người lên hát bài nhá nhở? anh em mình lên hát bài nhá chúc mừng cô giáo chú rể mình sẽ sang bên kia để ờ, ăn một cô giáo dê nay xinh gái rồi mọi người đi ăn cưới nhìn khác hả ngày đặc biệt anh ạ ờ, ngày đặc biệt của cô giáo dê mà đấy, ngày đặc biệt của luôn. cháu mà cũng là ngày của em á à, à? ngày của em à vâng hôm nay em mới lên xe hoa vâng cô giáo dê bây giờ mới lên xe hoa mọi người chiều mọi người đấy thôi cô giáo dê là cũng là người đồng bào hâm mông mà có lẽ là mình cũng ờ, vào chuẩn bị là nhập mâm cố với mọi người chung vui mọi người mình ờ, cũng ờ, xin giới thiệu với Giang cũng xin giới thiệu luôn với quý ờ, cô bác anh chị biết ở trên này đi uống rượu ấy là người ta úp cái bát này úp ở cái bát này trong cái bát này sẽ có một cái chén rượu nếu mà ai mà ngồi ở trong đó có một chén rượu mọi người phải uống là thiệt là trong một cái trong này một cái bát này có một chén rượu mọi người này là cái bát của mình là không, không có chén rượu nếu như mà ở trong này chỉ có một chén thôi là người ta rót rồi nếu như mà quý cô bác anh chị nào mà đến uống rượu là mà dính cái cái bát úp mà có rượu là mọi người phải chấp nhận cái điều đó thưởng một chén trước à thưởng một chén trước theo như phong tục ở đây rất là hay luôn uống rượu bây giờ vào cái ờ, vào, vào cái tiệc chính à, giang này may quá chén mình không có ở trên này là một người úp cái bát này này cứ bãi chì này là nếu như ai vào ngồi chỗ nào mà chén đó có rượu mà nó rót hoặc ba bốn chén thì nó nếu mà ấy thì mọi người uống trước sau đó thì bắt đầu cái chén của giang chưa có thì mới rót vào nha cô bác chị nhá có một cái phong tục rất là hay sau khi mà uống đấy mấy chén rồi sau sang đây là thêm một chén mở đi nhỉ mở ra đi phong tục đám cưới người đồng bào hâm mông ở trên này ấy giang cũng muốn à, giới thiệu cho tất cả mọi người cùng biết hiện tại thì bà con đến cũng khá là đông đủ rồi Mùa ờ, hết mâm rồi rất là đông luôn thanh niên đàn thanh như tú rất là đông điểm chung vui ờ, hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ Con rồi đấy. Ờ, ngoài này thì mọi người tiếp tục vẫn đang vào vào rồi mình uống hai chén sau đó mình mới vào mâm mà mâm thì là còn gặp chén nào đây nữa cơ nếu như ấy thì mọi người phải, uống may quá chén của Giang không có hết xe anh hát đây này thôi anh hát bài hơi bông đi ờ, ờ, ờ, anh hát bài hơi bông đi anh hát bài hơi bông cho bà con nghe trực tiếp là trực quan Nhưng anh Nga không Nga đi Tập đã Hà đi mọi người hát đi Ta tiếng không mong mình ấy Rồi ok là bằng có tính thách được không tính thách chính chính là chính gì Mời hát tiếng Mông đi, hát đi Rất là ok Thích chơi, tôi nghĩ rồi Ba là tôi xếp thẳng là thế là mông mà Mình chơi mông có tờ luôn Này, nay là nó xe chơi để lâu rồi Ôi chào chào chào Dài lòng lâu Dài lâu Dài lòng trước à, trong dân kính mời đồng chí rằng à, nổi vàng là với thắng cầu tên nông à, có thể ra làm ra làm ra làm ôi chồng ra làm vậy anh có chung chân lắm à? Có chung rồi. Có tiếng cô. Cô la cậu Bên nào sao có này? Đó là gì đó. Chờ tôi là ta nhớ đến. Hãy subscribe cho nhá ninh nhá em tôi bảo nói là về mình mới biết là cũng người mông chứ mà đấy là anh không có tình không có cả với em nhưng mà cứ để khi nào phải đưa đưa thế này đấy hô lại chứ anh em ơi gì à, à đi ơi đi là vợ lo chi đóng mà cu lu có hầu chớ hầu chớ ăn nhiều lắm nhiều hay à vui ơi được sao nhỉ lắm ơi làm vui chứ nhỉ đâu lên đâu anh chạy mua đây lên lên cao một tí đi lên ly anh chạy ờ, mình phải giao lưu với bằng ờ, xóm bằng ở đây nhưng mà biết rốt ờ, rốt từ hôm là qua em tao cũng gửi mình xuôi mà tao lên đây tao cầm anh nó vui hết cái này nên là em nhớ mà anh thế là ừ. nhưng mà đúng rồi nhá à đây đấy rồi đó đây đấy chưa đấy chưa nhớ anh say rượu để em lấy nhá không sao không sao đâu không sao á ừ. có lẽ là cái buổi à, dự đám cưới của người đồng bào hơ mông trên này giang cũng xin được khép lại ở đây thôi thì hiện tại là mình cũng mệt rồi, cũng say rượu là bà con là vẫn còn ngồi nữa Mọi người uống cả đêm nữa cơ Nhưng mà bà con trên này cũng khỏe lắm Thật sự là lần đầu tiên mà Giang cảm nhận và ờ, chứng kiến trên này Buổi tối bà con còn uống khoảng tầm à, bốn năm mươi can nữa Rượu mới nghỉ cơ Nhưng mà do là Giang còn phải về có công việc ấy Nên là mình cũng à, xin phép được khép lại cái video của Giang Là buổi à, trưa ngày hôm nay ở đây à, Xin chúc tất cả các cô anh chị cùng toàn thể mọi người có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui thành công hơn trong cuộc sống nhé Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người ở những video tiếp theo